lô Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cờ bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm nay thì à, mình có lên cho anh em hai trận đấu rồi Một trận đấu là của Senegal và Hà Lan sẽ diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay Và một trận đấu giữa Mỹ và xứ Wales diễn ra vào dạng sáng ngày mai à, Ngày hôm nay thì à, sẽ có hai trận đấu thôi anh em nhá Ngày 21 tháng 11 sẽ là lúc à, 20 giờ còn có trận đấu giữa Anh và Iran nữa Bây giờ mình lên kèo thì cũng uh, à, chắc là cũng muộn rồi thì thôi để à, anh em nào mà cũng muốn chơi trận đấu này thì anh em có thể liên hệ với mình qua Zalo cũng như Telegram và có thể trận đấu này mình sẽ live uh, trên uh, uh, trong cái tele của mình hoặc là trên uh, Facebook anh em nhá. Tất nhiên là YouTube, uh, YouTube nếu mà có thể thì mình cũng sẽ live ở trên YouTube nữa cho anh em. Nhưng mà trên YouTube chỉ có lên uh, mô hình thôi. Đấy còn kèo thì chắc là mình sẽ like ở trong tele cũng như để kèo cho anh em trong nhóm và ở anh em ở trong page nữa ở trong group của mình nữa rồi quay trở lại với à, video này hôm nay đi ngày mai sẽ có 4 trận đấu diễn ra của bảng B bảng C cũng như là bảng D ở ờ, hai trận đấu ở bảng C đó là trận đấu giữa Argentina và Ả Rập cũng như là một trận đấu uh, giữa Mexico và Ba Lan uh, bỏ qua trận đấu giữa Argentina và Ả Rập đi Ờ, không tính đến kèo chấp tính về uh, về một chút về chuyên môn thôi tính về chuyên môn thôi anh em nhá thì chắc chắn đây sẽ là một trận đấu mà nghiêng hẳn về Argentina rồi đúng không Giờ tính về cả thực lực cũng như là phong độ hiện tại của Argentina đi thì uh, tất cả mọi người cũng đều nhận định rằng đây sẽ là một chiến thắng uh, dễ dàng dành cho Argentina tuy nhiên thì kèo chấp hiện tại đang là chấp hai anh em nhá kèo chấp hai thôi đấy rồi đến với trận đấu mà mình nghĩ rằng đây là hai đối thủ sẽ cạnh tranh tấm vé tiếp theo ở cái bảng C này Mexico và Ba Lan một cuộc đối đầu trực tiếp của hai đối thủ được đánh giá là uh, gần như là ngang nhau hiện tại thì kèo đang là kèo đồng banh và trên dưới cả trận xem nào trên dưới cả trận đang là ở mức hai hòa đến 2.25 tài góc là 9.5 kèo thẻ thì chưa có đội hình xuất phát thì ờ, đội hình dự kiến thì có rồi đội hình dự kiến của Mexico sẽ là 433 và Ba Lan sẽ là 352 một đội hình ờ, sẽ thiên về ờ, kiểm soát bóng cũng như là kể cả phòng thủ cũng như là tấn công sẽ phụ thuộc vào hàng giữa anh em nhé Tuy nhiên thì trong năm nay Lewandowski sẽ còn có thêm một tiền đạo đá cặp với anh nữa Ờ, cũng đã uh, có một phong độ mình nghĩ rằng là cũng khá là được được thôi anh em nhé được thôi ở Juventus đó là Milik đấy sẽ chia sẻ cái động lực cũng như là chia sẻ uh, uh, cái việc uh, ghi bàn hiệu suất ra bàn cho Ba Lan xem một chút về mặt phong độ ở trong năm trận đấu gần đây nhất của cả hai đội uh, Mexico ở những giải đấu chính đó là cúp uh, Concacaf vừa rồi nó ngang bằng với uh, euro à đúng không đấy nó có diễn ra cùng với Nations League thì anh em nó diễn ra cùng với Nations và tính từ 5 trận đấu gần đây nhất của Mexico chỉ là giao hữu thôi thì phong độ ờ, cũng khá là phập phù 3 trận thua xen kẽ hai chiến thắng và Ba Lan Ba Lan 5 trận đấu vừa qua cũng vậy họ có hai trận thua một trận hòa và hai chiến thắng và ở trong cái giải Nation League ở tháng 6 cũng như tháng 9 vừa rồi thì uh, họ cũng có một phong độ không được tốt Tuy nhiên thì cái bảng đấu của Ba Lan cũng là một bảng đấu gọi là tử thần đối với họ khi mà có sự góp mặt của Bỉ cũng như là Hà Lan. Thì cái việc mà uh, Ba Lan họ xếp thứ ba chung cuộc ở bảng đấu thì cũng là cái điều dễ hiểu thôi, đúng không? Mình uh, sẽ nghiêng về đội bóng châu Âu nhiều hơn, Ba Lan nhiều hơn khi mà họ đang sở hữu những cầu thủ và những cầu thủ này hiện tại đang chơi ờ, ở năm cái giải đấu cao nhất ở châu Âu đấy có tính cạnh tranh và đặc biệt rằng là có cả những cầu thủ thi đấu ở ngoại hạng Anh nữa còn đối với ờ, Mexico thật sự mà nói thì chúng ta cũng không thể nào đánh giá thấp Mexico được một đội bóng Nam Mỹ có một ờ, lối chơi cũng rất là uyển chuyển cũng như là kỹ thuật rất cao đó tuy nhiên thì ờ, với cái kèo đồng banh này thì mình sẽ nghiêng về ba lan nhiều hơn và xem nào cái tài 2.25 cái tài 2.25 cũng như tài 2 hiện tại thì uh, chúng ta sẽ đi cái tài 2 đi đúng không đi cái tài 2 đi một trận đấu mình nghĩ rằng ừ, hấp dẫn và chắc chắn rằng là mỗi đội bóng sẽ có một bàn thắng đấy với hai đội bóng ngang bằng nhau thế này thì mình nghĩ rằng cái việc mà hai đội bóng đều có thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ sẽ là một tỷ lệ rất cao vậy nên là mình nghĩ rằng với cái tài hai sẽ là một cái tài hợp lý cho anh em đây ba lan đồng banh anh em nhé mình vẫn sẽ đần tin vào ba lan đồng banh đấy đồng banh và tiếp theo đó sẽ là kèo tài hai tài hai thôi đấy thật sự là trận đấu chưa diễn ra mà nên em chúng ta cũng đang còn có rất nhiều những vấn đề mà anh em chúng ta cần tìm hiểu và cũng như là cần nhận định sau đúng không thì khi nào trận đấu bắt đầu cũng như là bóng lăn thì mình ờ, sẽ để kèo cho anh em còn bây giờ thì nếu anh em nào mà muốn đồng hành cùng với mình cũng như là cùng uh, muốn mình đồng hành cùng với anh em ở World Cup 2022 năm nay thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em ờ,